Ok, chào cả anh em, chào mừng em trở lại channel NN TV của mình nha. Tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ nói chung là hôm nay là cũng là ngày 25 à, tháng 11 rồi là ngày Temobi ra cái sự kiện Tết Nguyên đán 2019 này thì đây thì mới ra luôn. Thì trước khi anh em xem clip của mình hãy để lại mình một like nha, nhớ để mình một like một chia sẻ lên group game và đừng quên là đăng ký kênh của mình nha. Ok, một like các bạn nhé nhá, nhớ là like trước khi xem mình nhớ like mình nha. Ok, thì uh, ờ, Mr. White hôm nay có đăng lên diễn đàn là một cái sự kiện Tết Nguyên đán 2019 đây thì bên ngoài cũng gần Tết rồi <clears throat> thì game cũng ra sự kiện anh em ạ thì uh, từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 25 tháng 10, tháng 2 tháng 1 25 tháng 1 đến hết ngày 25 tháng 2 2019 nha thì nội dung là mình thấy sự kiện năm nay nó rất là nhiều gọi là cái chức năng để anh em chơi game đây không phải là cũ không biết là có cũ như cái sự kiện năm trước hay không là sự kiện năm nay mình thấy khá là dài có nhiều cái mới mới đây ok thứ nhất là bánh trưng bánh tét này thì trong thời gian diễn ra sự kiện thì hạ gục quái vật thì anh em sẽ nhận được anh em đi úp á, thì anh em đánh quái anh em sẽ nhận được uh, những nguyên liệu làm bánh trưng bánh tét như là rau nếp và đậu xanh đó sau nguyên, nguyên liệu rồi thì anh, anh em qua con uh, ờ, npc tiên nữ để tiến hành làm bánh thôi đó bánh trưng bánh tét sẽ nhận được uh, kinh nghiệm và phần quà ngẫu nhiên với vá vẩn lung tung rất nhiều rất là nhiều phần quà luôn thứ hai là thiệp chúc tết này thì anh em có lượng thì anh em sẽ qua npc go so và mua thiệp chúc tết đó cái chúc tết này thì ờ, mình nghĩ là anh em ờ, chắc kênh thế giới thì nó sẽ đỡ tốn năm lượng hơn thôi mình cũng chưa vào game nên là không biết là nó bán bao tiền tí mình vào xem nó bao tiền nha còn lì xì đầu năm thì để chia sẻ thì anh em có thể lì xì cho người khác và nhận lại những cái gì nhận lại một phần quà ngẫu nhiên luôn đó người nhận được lì xì sẽ được xu hoặc yên à, cái này thì trước năm trước cũng có sao ấy. thứ tư là anh em hái lộc đầu xuân thì uh, trong dịp tết nguyên đán thì sẽ có cây đào thì chắc là thay cho cây noel thôi cây thông noel thôi thì cây đào này thì anh em có thể uh, gặp ở tất cả các mọi map trên bản đồ luôn và anh em có thể nhận lấy những phần quà đầu năm có thể nhận chắc là một ngày nhận một, một lần free hay sao á tí mình lên mình xem có không đó, ngoài ra có thể dùng bùa may mắn là cái này mới này bùa may mắn thì mình có thể thấy mới này bao lì xì nhỏ này ok thì anh em trong thời diễn ra sự kiện hoạt động tham gia hoạt động game thì để cái bao lì xì nhỏ còn xe ra khi lật hình 5 lần sẽ được bao lì xì lớn ok anh em lật hình 5 lần thì sẽ được bao lì xì lớn nha pháo nổ ngày xuân này có vẻ lớn à hay anh em này à cái này lâu rồi trong thời gian diễn ra sự kiện các bạn tách đấu lôi đài với mức cực lớn hơn 10.000 thì anh em sẽ nhận được một quả pháo nhỏ mang 10 quả pháo nhỏ gặp tới tiên nữ thì được một tràng pháo sử dụng tràng pháo sẽ nhận được một kinh nghiệm ok thì cứ một lần lôi đài mà anh em ờ, cứ lôi đài hơn 10 xu là anh em nhận được uh, một cái pháo nhỏ uh, anh em mang 10 cái pháo nhỏ qua con tiên nữ thì anh em được một tràng pháo ừ. đập quà ngày Tết thì uh, anh em ở rừng đào Sakura và rừng trúc Ucha thì anh em sẽ xuất hiện một cái phần quà và anh em đập phần quà này thì nó xuất hiện một con thú nhỏ thú nhỏ kiểu gì đây mình cũng chưa biết được tí mình vào game mình sẽ review mọi người xem sử dụng item xuân để, để nhận được là vui xuân để nhận được lượt đập hộp quà ít được bán trong npc có so wow năm nay ông lượng bán hơi được nhiều đồ á và dũng sĩ diệt heo này uh, map ngẫu nhiên sẽ xuất hiện uh, chú heo hoang dã ok cái này là săn boss rồi top phần thưởng top 10 dũng sĩ sẽ được bật mí sau ngày 15 tháng 2 uh, ờ, anh em đứng trong top 10 của dũng sĩ diệt mồi chắc là đập hộp quá thì anh em sẽ được kết thúc thì không dừng nữa mỗi ra chỉ được thái lộc 3 lần một ngày à ít vậy ta vũ khí 9x không có chỉ số hoặc hoặc chỉ số không hoàn chỉnh nếu may mắn bạn sẽ nhận được mắc chỉ số cơ hội chúng cảm ngọc cơ hội nhận được ngọc khảm từ quát động tết năm nay có cơ hội nha Uầy, sự kiện này năm nay chắc là có khảm ngọc với mọi người ạ ok bây giờ mình đã vào game rồi mình online cần hdv đây thì hôm nay để vào xem có gì hot không nha chúng ta vào xem hot gì không ờ, có 600 nghìn xu đây à ok còn đồ gì ông ta hiện tại là mình đang cộng và né hôm nọ với pk hết có mẹ mặt nạ rồi không biết sự kiện năm nay có mặt nạ hay không đây Nên trước tiên thì uh, mình sẽ review qua rừng sakura rừng đào sakura là ở đâu ta rừng đào sakura là ở trường hirosaki anh em ạ ok mình qua trường hirosaki review qua cái chỗ rừng đào sakura cho anh em xem có cái gì không nha chắc chắn hôm nay mình đi giao ui Ma đi lún cả đất luôn này lại về đây ạ à. vãi thật ma lỗi à đâu trước tiên chúng ta phải qua tiên nữ trước đã à không qua ông Goso trước đi qua ông Goso xem có vật phẩm gì mới không nha ok chắc là năm nay rất là nhiều những vật phẩm mới cho mọi người chơi luôn quá là nhiều chức năng mới để cho mọi người chơi luôn ơi cửa hàng cái còn mát lôi đeo gì không biết cô xô lùn ok vậy thôi qua cây ờ, đào á kiếm cây đào kiếm một quà xem chúng ta thấy để đập không nha đây cây đào đây là cây đào đây rồi khá là đẹp luôn Uầy, cây đào cây đào đúng chất luôn này wow Uầy. rồi ok cây đào thì có nhận uh, ờ, may mắn đầu xuân này hãy đi tìm bùa may mắn và đến đây hái lộc được có 500 nghìn XP bộ ạ hái lộc tiếp Uầy Hải Lộc Uầy À ok Mỗi ngày em được 3 lần Hải Lộc nha em nha 3 lần Hải Lộc Đó Đường viên đa 4 Quá là đồ luôn Đây rừng đào Sakura rồi đây Không biết có ai không đây hay gặp những cái thằng treo tui nó đánh hết của mình rồi thì làm sao mà thấy được nhỉ đây đúng rừng dạ à đây rồi hay quá có cái hộp quà lag hay sao vậy Ủa lag hay sao vậy Hôm qua nè Thế mình đọc lại đâu Đập quà tại nhà Sakura chúc sẽ xuất hiện các hộp quà Đập vỡ các hộp quà sẽ xuất hiện một con thu nhỏ đánh bại chúng sẽ nhận được một phần quà ngẫu nhiên Nếu bạn bị đánh bại hoặc bỏ chạy thì chúng sẽ tự biến mất Ủa, mẹ mình đang đánh mà Ê, ê, ê, ê sao không mất máu thế à, đọc đúng sự kiện mà gặp hôm qua nè ủa ủa lạ vậy ủa chắc bị lỗi á em đánh được không anh đang làm vl ba đang review cho anh em được tìm được đúng hôm qua luôn không đánh được quá trời luôn buồn quá trời nên mình qua khu khác à xem có không đây chắc là khu nào không có hình như đang lỗi Đấy, đây này hôm qua xanh nè ấy hộp quà trăm máu này é é é é é é Ui Ấy ha Ấy ha Ấy ha Ấy Mèo đánh được Ủa không đánh được rồi mất 40 triệu xu là lâu lắm rồi Kệ đi Em la xem Ủa thằng kia nó bị chết kìa anh em kìa Ôi con mẹ sao nó đánh được vậy Ủa hay là ai vào khu đầu tiên mới đánh được ta má điên luôn rồi anh em xem thế thì anh một like một subscribe kênh mình nha nhớ like nha xem mà không like nhớ like nha đừng có fan phong trào để xem xong rồi đi nha nhớ like thôi và subscribe cái kênh nha và rảnh thì chia sẻ những group với mình nha gần 32.000 rồi nhanh quá rồi ôi chán thế thôi hiện tại là hôm qua đang bị lỗi sao anh em ạ mình chả biết rồi còn bây giờ mình đi review cho anh em những cái xe khác đi nói chung là sự kiện sự kiện tết đã đến rồi nạp tiền vào thôi nếu anh em nào muốn mua xu để chơi sự kiện thì hãy lên đấy là su.com vào dịp tết thì mình sẽ nâng xu lên x 21 và x 22 giá cạc cho mọi người mua nha rồi ok mua tự động ở trên game thì nó thường thường là x mười mấy thôi x mươi thôi chả cao mấy đâu mà mua nick để chơi sự kiện thì anh em hãy lên nickgamer.vn để mua những cái nick rồi trên shop mình nha anh em lựa chọn những nick là phù hợp với anh em để anh em mua nha ok còn gì không ta à lôi đài thì có cái pháo lôi đài đi pháo gạ thằng này đi lôi đài luôn lôi đài đi pháo em ơi em lôi đài lấy pháo review review anh em xem ơi à, tự nhiên có ông ông ấy đi trong mình quá hay quá mời anh mời anh mời anh mời anh mời anh mời anh mời anh mời anh, mời anh mẹ dạ, mời anh đi có xu chưa có xu chưa có xu chưa có xu chưa nào giao dịch tốc độ đấy nào để anh giao dịch cho lôi đài nhá đừng có lừa anh nhá anh giao dịch cho 50 nghìn nè đó hai một ok mời anh mời anh à ừ thoát cho quên rồi thoát rồi rồi ok tưởng ông thoát chó ông quỵt cơ chứ 20.000 rồi xem có pháo không nha mọi người nha mình xem lấy pháo cho mọi người xem xem là pháo nó kiểu gì đây xem là pháo nó kiểu gì đây nha hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn wow đặt bao nhiêu vậy 10k thôi đánh 5 trận à 5 trận được 5 quả pháo ok rồi anh à, đánh một trận thôi anh lấy pháo review chứ ai mình đây là mình lấy pháo để review chứ mình có đi bắt nạn bạn bắt nạn bạn đấy đâu trời ơi có ai rảnh mà đưa xu xong rồi đi lôi đài xong lại ăn xu lại không anh cho em xu được không ok tí uh, giao dịch cho 500k cảm ơn bạn này tiện thế cũng có bạn này luôn mà mình có thể lấy pháo được và review cho mọi người xem cảm ơn nha cảm ơn C5 con số 365 pháo kiểu gì ta mấy năm trước thì uh, mình cũng uh, lấy pháo rồi nhưng mà pháo ít lắm pháo ít lắm được ít lắm là một trận được có một cái và anh em phải chơi 10 trận thì anh em mới được 10 cái mà 10 cái của anh em thì mới được có có được pháo chưa Ê, được pháo rồi này được pháo rồi này Ê, mảnh pháo mảnh pháo đi đốt nhà temobi đốt nhà temobi ờ. ôi ơi coi đâu cho nó xui này nó đâu ta anh cần ơi sao đánh được hộp quà hỏi tôi con thu sáu em rồi sáu nè đốt đốt trụ sở Temobi nào thôi đùa vậy thôi tí Temobi xem phải clip thì nó lại khóa mẹ nick thì thôi ok Temobi mà nếu đã xem clip của em á thì đừng khóa nick của em nha em nói đùa một chút thôi rồi ơi giống như clip của ông nào ta đập vũ khí 16 và xịt súng 14 mà đã dùng bảo hiểm á đó ghép cho lắm vào xong rồi nó khóa con mẹ nick đi hứa ừ, sau rồi Temobi có cái câu gì đó uh, làm video chế giễu game hay là cái gì gì game ấy, nói xấu về game ấy. đó khóa mẹ nick luôn ờ, thôi đó mình nghĩ là Temobi đã xem clip của mình mình chắc có mẹ nó chắn luôn vì mình là top đầu mà Temobi đã xem clip của mình chắc có mẹ chắn luôn mà không có phản hồi gì đéo gì cả nhắn tin đéo dép xong rồi uh, muốn kệ mẹ đi nói em đéo đi đang sự tết rồi ok thì clip của mình đến đây thôi chị anh em xem nhớ để lại mình một like và subscribe kênh mình nha và đừng quên là đừng quên đừng quên like và subscribe kênh mình ok cảm ơn mọi người đã xem video của mình bye bye chúc em một sự kiện chơi tết chơi sự kiện tết may mắn và vui vẻ nha bye bye